đang quay trên này cho mấy bạn chơi vui nó chả nắng quá khó nó nó nó cái cây này ở đâu vậy mua mua đâu Sài Gòn à, nó chống rung ờ, chống cây này nhiêu vậy triệu <laughs> mấy khoảng bây giờ nó khoảng một triệu tám triệu sáu gì đó này mua lâu rồi nên cài cái app nữa nó quay nó nó điều khiển cài cài cái app của thằng này nè vô điện thoại á là mình điều khiển mình zoom đây là zoom được nè nói chung mình mua mình nhờ người ta làm zoom đâu về mình xài được mà đâu. cho nó ship về lúc đó là mua ở shop nhiếp ảnh hoặc là bây giờ ở chỗ uh, gì ta linh kiện không bình dương không có linh kiện store hay gì này thì tái xuất giang hồ hả đánh đi đánh nè mặc đồ đi đi đám rồi né né né né né né hay quá thì ơi <laughs>

điểm số là 8-0 quay đâu kia đây đây đây đây ngôi sao quên quên Rồi đây là hai cái ờ, anh áo xanh là hai chủ doanh nghiệp nha <laughs> một chủ ờ, cơm bún và một chủ tạp hóa đây là anh ti nha các bạn ứng cử viên đó cái bộ này hôm nay căng nha sau hai ván đấu tỷ số đang là 8 0 thì đi nãy giờ bánh đâu hộp trái nào đâu qua wow, lúc nhắn tin trên nhóm đó là về nhà hả ừ má nhậu mấy chai vô đang buồn ngủ chết mẹ luôn chuông anh nó nhảy rít qua tiếng là uống ba chai rồi à, bà ngủ ở đây đi xe máy đây Work Quá đẹp ba rồi còn gì nữa Tây còn bi không? Ờ, đâu, đâu, rồi. Hết rồi. Không anh ba được. Rồi dùm coi. Đèn có hỏi màu một là hai là cái kia, cái trắng này với cái kia rồi, cái trắng này thôi rồi. Cái trắng này cái này. Ừ cái này đừng có cái này có thì là là ba rồi đi qua bên kia Xa. Kết thúc trận đấu. Tỷ số là 11 không. À, bên đây chị đo đội hai. À, anh em có uh, bim bim ăn cơm thì ghé đây nha. Ơi. À. Đi có bốn gạo miếu. <laughs> Nói cái miếu. Nhanh quá trời. Muốn đánh nữa hả?